bạn nào mà hôm nay đã trùng máu và theo mình và các bạn đã ăn được bạch thủ vip 19 thì các bạn cũng hãy để lại bình luận bên dưới để mình có thể là chúc mừng các bạn nhé thì ờ, ngày hôm nay thì cũng là cái ngày rất là vui khi mà cái niềm vui nhân đôi và nhân ba rất là uh, rất là vui bởi vì là ngày hôm nay thì ở trên video ấy chúng ta ăn bạch thủ lô vip 19 còn ở zalo các thành viên ở nhóm tứ nương của mình những anh chị em bạn bè mà đã tin tưởng đã nhanh tay tham gia uh, vào nhóm tứ nương của mình nhanh tay kết bạn thì ngày hôm nay thì cũng đã về bờ an toàn với hai nháy lô 09 9090 các bạn nhé không phải là an toàn mà là rực rỡ đấy bây giờ mình sẽ mở lại à, cái Zalo cho các bạn xem nhé đây Zalo của mình đây đây nhá mình có bắt cho các bạn là xong thổ lô vip là 0990 thì ngày hôm nay đây này xong thổ lô vip 090 đã nổ hai nháy rồi đó đã đưa các thành viên ở nhóm tứ nương của mình lên đỉnh núi rất là cao đó thì zalo 0963236194 của mình thì cũng đang vào cái cầu đỏ và cầu kèo thì hiện tại đang rất là ổn định ấy thì các bạn ai mà đang bị loạn cầu hay là đang băn khoăn ấy không biết những cái con số nào đẹp thì các bạn có thể là nhanh tay kết bạn với mình thì mình có thể là nhắn tin cho các bạn này sẽ kết bạn với các bạn và hàng ngày các buổi chiều mình sẽ gửi cho các bạn cái con song thủ lô độc thủ lô được mình sàng lọc rất là kỹ càng thì mình nó sẽ có cái khả năng ăn cao hơn ở trên video rất là nhiều các bạn nhé đó còn bây giờ thì mình sẽ đi vào cái công việc chính đấy là soi cầu cho ngày mai để các bạn tham khảo ở trên video ngày mai thì mình sẽ bắt cho các bạn đề chạm 3 và chạm 2 đọc thủ đề là 2332 à, cái dàn đế rút gọn sẽ có 22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 đây chúc bạn ngày mai sẽ đại thắng rực rỡ sẽ may mắn với những con số trên đây của mình và các bạn hãy like và đăng ký kênh để ủng hộ tinh thần cho mình các bạn nhé cảm ơn các bạn rất là nhiều hẹn gặp lại các bạn vào sau giờ quay ngày mai bye bye